rất có cái vị các bạn đến kênh video điện máy cường lên thì là do cái nhu cầu mà bà con uh, sản xuất uh, để sấy uh, thực phẩm cũng như là sấy cá khô hoa quả mít sấy để sản xuất để mình có thể bán ra thị trường hoặc là có thể mình sử dụng để sấy cám viên đấy bà con sau khi ép cám viên thì có thể sấy khô thì đây bên điện máy cường lên hôm nay giới thiệu đến cho bà con cái máy tủ sấy 16 khay cũng như 20 khay thì toàn bộ hai tủ sấy đều là công suất lớn thì ngoài ra bên chúng tôi còn có cái tủ sấy 10 khay công suất nhỏ dùng cho gia đình nữa thì uh, toàn bộ máy thì uh, bên điện máy cường lên toàn bộ bằng uh, inox cũng như là là được thiết kế uh, khá là gọn nhẹ cũng như là bốn cạnh vuông vức như thế này đấy thì máy thì uh, là thương hiệu uh, strip đây thì uh, nó có in dập nổi ở trước uh, phần uh, cửa đấy cũng như là máy thì toàn bộ nó bằng inox hết thì bà con có nhu cầu về ờ, sấy ờ, hoa quả khô cũng như là sấy thực phẩm ờ, như thịt cá hoặc là mình làm bò khô bò rằng thì có thể sử dụng cái tủ sấy này Đấy, thì máy được đây, chiều dài chiều rộng cũng như là chiều cao thì nó cũng khá là gọn thôi bên này thì có hai phần tay khóa này toàn bộ những phần tay khóa này đều làm thiết kế bằng inox hết thì nó sẽ đảm bảo được cái độ bền cao độ bền cao hơn toàn bộ bằng inox còn cái phần cửa này đây được thiết kế bằng ờ, inox 304 này cực kỳ chắc chắn này cũng như là cái phần bên trước có một phần uh, mặt kính uh, nó kéo dài từ phần trên xuống phần dưới như thế này thì là bà con thể quan sát được cái phần uh, nguyên liệu sấy ở phía trong thì uh, mới đầu sử dụng thì uh, mình chưa biết được cái thực phẩm mình sấy thì là nó cần bao nhiêu thời gian uh, để có thể khô để, để đạt được đúng cái độ chín cũng như là sản phẩm để ra mình có thể đưa ra thị trường thì bà con có thể sử dụng cái chức năng không hẹn giờ thì mình có thể cái bấm thời gian cũng như là quan sát cái phần thực phẩm ở phía trong này để mình biết được cái thời gian ờ, cái ờ, thực phẩm mình sấy ở nhà là khoảng độ bao nhiêu thời gian thì ờ, những cái lần sau đấy thì mình có thể bấm trực tiếp hẹn giờ phía trên thì nó sẽ ra cái sản phẩm nó hoàn hảo hơn còn phần trước cửa này cũng có những cái lỗ thông hơi như thế này này những cái lỗ thông hơi này nó sẽ giúp thoát khí và nó sẽ không bị bí khí ở phía trong đấy, thì nó sẽ đảm bảo được cái thực phẩm của bà con luôn ở cái trạng thái nó tốt nhất đấy còn bên trong này toàn bộ những có đầy đủ 16 khay này khay toàn bộ bằng khay inox hết Đấy, khay inox có chiều dài chiều rộng là 40 x 40 Đấy. phần uh, thân lưới này cũng là khá nhỏ này nhỏ gọn này những cái phần nan lưới này cũng được làm rắn xoắn này thì giúp cái uh, nguyên liệu của bà con nó bám hơn để nó không bị uh, cái này là khi mà con sấy khô thì nó không bị dính vào cái phần mặt lưới này cái mặt lưới này nó không phải là những cái mặt lưới thẳng mà nó là những cái mặt lưới nó xoắn như thế này thì là khi cái thực phẩm của bà con khô đi thì nó sẽ không bị bám phần lưới này cực kỳ là thiết kế cực kỳ thông minh luôn đây toàn bộ thì có 16 khay giới thiệu qua cho bà con cái tủ 16 khay thì tủ 20 khay thì nó cũng ờ, ít đâu cái tủ 16 khay thôi chẳng qua là nó thêm quạt gió và thêm ờ, thêm khay đây thì máy 16 ờ, khay thì nó sẽ có hai quạt gió hai quạt gió hai quạt inox đấy và một ờ, một thân ờ, nhiệt kéo ờ, dài từ trên xuống dưới đây khi bạn rút tất cả các khay ra thì bà con có thể thấy rõ được cái phần quạt gió này có hai phần cán quạt bằng inox này cũng như là có một phần thân nhiệt được kéo dài từ trên xuống dưới này còn ngay bên này là có phần cảm, cảm biến nhiệt độ này thì đấy thì là nó sẽ điều chỉnh cũng như là là là, là đảm bảo cái nhiệt độ trong trong cái buồng bà con đặt là nó luôn luôn đúng thì à, theo máy có tặng kèm thêm hai cái hộp và một cái phần để à, à, con nhấc cái phần khay ra này có phần bao tay để cầm cái phần khay ra thì nó sẽ đỡ nóng hơn còn đây là cái phần để khay mà con hứng hứng cái mỡ hoặc là những cái cái chất dầu nó sau khi đã đã sấy thì nó chảy xuống đây thì bà con hứng ở đây thì nó sạch sẽ hơn cũng như là mình có thể tận dụng cái cái tinh dầu này còn toàn bộ thì đây những cái phần khay này làm xen kế xin cái đều nhau ở bên trong này có một tấm lưới để bảo vệ khi bà con sử dụng thì uh, sẽ không uh, khi mình đẩy khay vào thì sẽ có tấm lưới nó chặn lại nó không bị uh, uh, vướng vào cái phần uh, than nhiệt đấy cửa inox chắc chắn góc cầu là có 16 khay đấy, công suất lớn thì bà con uh, bỏ mỗi lần thì một khay thì uh, tối đa mình trải đều tùy theo nguyên liệu thì uh, cơ bản thì nó còn được 3 3 kg một khay Đấy, 3 kg một thanh Đây thì à, nếu như bà con nào có cái công suất lớn hơn thì mình có thể à, tham khảo có cái dòng sấy à, ờ, 20 khay này. Thì đây thì là cái tủ sấy 20 khay này. Đấy thì à, tổng cả thì nó cũng giống như kiểu con 16 khay thôi nhưng mà nó thêm một cái quạt nữa cũng như là cái phần thân thì nó kéo dài hơn. Đấy, máy là toàn bộ inox khay kết nó giống nhau. Đấy cũng như là còn lối thoát nhiệt nó cũng giống nhau luôn này thì uh, giới thiệu qua cho bà con cái phần cơ cơ chế điều khiển của hai con máy này thì nó khá khác nhau một chút con bên này sử dụng tần độ ờ, bằng cơ đây thì có cái nút ờ, công tắc để thực hiện chức năng không hẹn giờ và chức năng hẹn giờ này Đấy, còn núm xoay này có điều thị nhiệt độ này 40 này 50 này cao nhất là 90 này Đấy, còn bên này là thử hẹn giờ này 10 1 tiếng 2 tiếng 3 tiếng tối đa là 15 tiếng Đấy thì là con tủ sấy 16 khay còn cái dòng 20 khay thì nó sử dụng ờ, các nút cảm biến à, cảm cảm ứng đây còn bên này có ở ừ, góc bên cùng này là cái nút này nút ờ, tắt bật uh, nguồn này đấy on off này còn trên này thì nó có nút tăng và nút giảm này tăng giảm nó nằm một bên này còn đây là nút uh, nhiệt độ này còn bên này nút hẹn giờ này đấy, bà con sử dụng thì mình sẽ bật nút on off trước đấy cũng như là bật uh, nhiệt độ để điều chỉnh nhiệt độ cũng như là sau rồi mình bấm sang phần hẹn giờ thì uh, ờ, bần uh, ờ, có hẹn giờ tối đa 24 tiếng đấy, thì bà con bấm hẹn giờ thì uh, máy nó tự động chạy còn bình thường bà con cắm lên thì nó vẫn chưa chạy đâu mà mình phải dùng sử dụng hẹn giờ đấy còn đây là phần tay cầm của nó này cũng toàn bộ nó bằng inox hết này đấy, bằng inox hết đấy tủ sấy 16 khay cũng như là 20 khay Đấy, tủ sớm 16 khay thì bà con có thể tháo rời từng phần ra để có thể uh, rửa rửa qua cũng như là vệ sinh qua máy thì có những phần này đều tháo rời được phần điện của nó thì toàn bộ bà con có thể tháo rời được hết thì là mình có thể vệ sinh máy uh, dễ dàng hơn đấy, còn con 20 khay thì do là cái kích thước lớn nên là nó không có cái uh, phần tháo rời đấy toàn bộ nó nằm uh, nguyên khối luôn